À, xin chào à, tất cả anh chị à, có, có rất nhiều anh chị chúng ta hỏi Linh là sao à, răng của Linh lại trắng như thế Thực ra thì Linh à, muốn chia sẻ với anh chị như thế này Cái việc mà răng trắng này á, nó không phải là cái tự nhiên mà Linh có được à, Nếu như Linh không có một cái chế độ chăm sóc cho răng miệng của mình Bởi vì á, là là một người đàn ông thì Linh thường xuyên uống cà phê Và thường xuyên uống cà phê uống trà thì các bạn biết là uống cà phê xong đó Thì răng của chúng ta nó sẽ bị những cái mảng bám mà bám của cà phê nó dính vào rồi những cái ờ, chất màu của cà phê đó nó làm cho răng của mình nó rất bị ố ố màu vàng và sau đó nó lại còn có những cái mảng bám nó làm cho mình rất là khó chịu thì thường trong một ngày buổi sáng linh có đánh rồi đó, đến khoảng tầm 10 giờ trưa 11 giờ trưa là bắt đầu trong cái miệng của mình nó rất là khó chịu và nó tiết ra cũng một mùi mùi nó cũng không hề thơm tho một chút nào và nó làm cho mình một cái cảm giác nó rất khó chịu và các bạn biết mà đi làm mà nó mang một cái cảm giác đó thì nó cực kỳ kinh khủng rồi thì ờ, cái cái giải pháp của linh lúc đó là gì linh cũng mua các loại kem đánh răng ở việt nam mình nhưng đều không giải quyết được mà thậm chí nó còn làm cho mình khi mà đánh răng nhiều á nó làm cho mình còn cảm thấy buồn nôn nữa mình cảm thấy khó chịu bởi vì cái floor nó quá nhiều đi thì lúc đó linh phải phải nghĩ là làm sao uh, linh phải tìm kiếm để cho mình một cái loại sản phẩm mà cái cái kem đánh răng nó có thể giải quyết được vấn đề về răng miệng của mình để thứ nhất là nó phải giải quyết được là răng của mình nó phải trắng nó phải sáng bởi vì linh đi nha sĩ mà đi tẩy trắng răng thì nó rất là ê nó buốt nó rất đau rồi hồi xưa răng bị sâu một cái thôi mà sau khi mà đi rồi có là họ phải cạo vôi răng rồi tất cả làm cái đó để làm hỏng cái men răng của mình thì làm sau đó lên 6 tháng đi khám lại nó bị luôn 6 cái răng thì đó mà là điều là linh cảm thấy nó kinh khủng nhất thì sau đó linh mới phải tìm kiếm mình không thể giải quyết bằng cách đó được bởi vì giải quyết cách đó nó có thể giúp cho mình trắng răng nhưng nó lại về lâu về dài nó làm hư hỏng răng của mình hết thì sau đó linh đã tìm được cái loại kem đánh răng đó là kem đánh răng ap 24 thì cái kem đánh răng này nó lại sản xuất 100% từ thiên nhiên nó hoàn toàn bằng từ thiên nhiên nên khi đánh nó làm cho mình cảm giác nó rất thoải mái nó cảm thấy nó rất là uh, nhẹ nhàng và nó đặt một cái là bình thường uống cà phê đến khoảng 10 giờ 11 giờ là bắt đầu nó răng mảng bám nó khó chịu rồi nhưng bây giờ uống cà phê đến 1 giờ chiều 2 giờ chiều 3 giờ chiều thậm chí 5 giờ chiều miệng mình vẫn đang cảm thấy rất thoải mái và nó giữ được hơi to từ sáng sớm cho đến tối khuya mà vẫn không một vấn đề gì và cái mảng bám của linh đó được sạch và nên là tạo cho một cảm giác nó răng miệng nó rất là thoải mái và cái hơi thở của mình nó cũng thơm hơn đó là xuyên suốt được nguyên cả ngày và đó là cái loại kem đánh răng này và khi mà linh dùng cái kem đánh răng này đó là cảm giác của linh và thấy rõ thứ nhất đó là mảng bám nó hết sạch thứ hai đó là cái hơi thở nó thơm tho hơn và thứ ba đó là răng nó trắng thì các bạn thấy là răng bây giờ linh của nó rất là đều màu và nó sáng đều hết tất cả nguyên cả cái hàm răng đó là sau khi 3 tuần linh sử dụng thì nó rõ ràng là về cái hàm răng của mình nó trắng sáng như thế này ok đó. À, chúng ta thấy bên trong bên ngoài nó đều rất là sạch sẽ đó là về cái cái mà đối với cái sản phẩm này nó từ thiên nhiên và nó rất hay và nó khi mà đánh nó không bao giờ có một cái cảm giác đó chúng ta cảm thấy ói buồn ói chúng ta cảm thấy buồn nôn đó là điều mà nó không xảy ra đối với sản đối với cái kem đánh răng này nhưng loại kem đánh răng thông thường thì chúng ta bị mắc cái đó rất là nhiều rồi à, sau đó thì linh có một người bạn đó là bị hôi miệng nó bị hôi miệng rất nặng luôn hồi xưa gặp cái bạn đó là mùi nó rất là ngại khi mà ngồi nói chuyện thì sau đó linh nói là thôi tặng cho cậu cái kem đánh răng này thì khi mà tặng cho người bạn là kem đánh răng này xong đó nó dùng được khoảng 2 tháng đâu đó là khoảng 2 hay ba tháng linh không nhớ rõ lắm nhưng nó khoảng hai ba tháng thì dùng xong cái bạn này mới à, gặp lại nói chuyện thì linh thấy hết mùi và sau đó người bạn của linh mới nói rằng em cái kem đánh răng của mày nó sau nó hay đấy có là bây giờ là nó hết về cái hôi miệng của nó luôn và đó là cái mà linh cảm thấy rất hay về cái sản phẩm này và đó là lý do tại sao bây giờ linh lại nhập về và linh bán rất chạy đối với cái sản phẩm này bởi vì nó giải quyết được hai vấn đề thứ nhất là giúp cho răng trắng này sáng này sạch mà bám và cái kèm thứ hai nữa là hôi miệng nó cũng hết luôn thì đó là cái mà linh cảm nhận đối với linh và người bạn của linh và một số khách hàng của linh còn trên diện rộng á, thì linh không biết được là nó như thế nào nhưng đối với những gì mà linh đang sử dụng và những người bạn của linh sử dụng thì thấy đều thấy kết quả là như vậy ok à, và cái sản phẩm này đó à, Linh bán ở tại thị trường Việt Nam thì Linh nhập về từ Mỹ về đưa về tại Việt Nam à, tất cả qua tất cả các khâu thì Linh bán đối với sản phẩm này để vì một mục đích duy nhất đó là cho anh chị dùng và thấy trải nghiệm thấy a à, cái sản phẩm này ok rồi anh chị mới mua tiếp những cái sản phẩm hai thứ hai thứ ba sản phẩm thứ tư bởi vì lúc đó là anh chị thấy rằng là linh bán những sản phẩm uy tín những sản phẩm chất lượng và khi mà linh bán sản phẩm này linh đã đưa cái hình ảnh của mình lên đây cái cá nhân của mình lên đây có nghĩa là cái sản phẩm của linh phải bán rất tốt thì linh mới dám đưa lên đây dám dám nói như thế này à, và đó là cái à, lý do linh đưa cái sản phẩm này và tất nhiên à, sản phẩm nào chất lượng nào thì giá đó có nghĩa là để có một hàm răng trắng sáng có một hơi thở thơm to và hết sạch khô miệng không bị sâu răng ngừa sâu răng và không phải đi nha sĩ nữa thì cái giá của nó mua một tip như thế này chúng ta với giá đó là 500 ngàn đồng nhưng nếu chúng ta mua hai tip trở lên á thì chúng ta sẽ mua với giá đó là 350 ngàn đồng một tip có là 5 700 ngàn là chúng ta sẽ mua hai tip trở lên là với giá là 700 ngàn đồng và Linh sẽ ship cho chúng ta ở trên toàn quốc có là chúng ta ở bất kỳ tỉnh thành nào thì Linh sẽ giao nó trong vòng 2 ngày 3 ngày 4 ngày à, nói chung lòng trong khoản đó thì linh hợp tác với một bên đơn vị giao hàng và sẽ giao hàng đến tận nhà cho anh chị và sau đó đến tận nhà thì anh chị mới thanh toán tiền cho linh ok à, sau đó thì ờ, khi giao đến tận nhà và lúc đó chúng ta mới thanh toán và lúc đó À, và cái phí ship thì mỗi tỉnh nó có một cái giá thành khác nhau nên là linh không thể cộng cái phí ship đó ở trong cái sản phẩm này được và đối với sản phẩm này thì linh bán không có lời ở trong này khi với bán mà giá mà linh nói với anh chị đó thì đó là giá mà linh không hề có lời một chút nào bởi vì linh phải chi trả tiền quảng cáo trả tiền mặt bằng trả tiền nhân viên trả rất nhiều cái chi phí nữa và tiền nhập khẩu từ ở bên mỹ mà đưa về việt nam đây thì đó là một giá nó rất là mềm nó rất rẻ rồi và để có một hàm răng trắng sáng thì không có gì thì có thể đánh đổi được về nó đúng không và sản phẩm này á, là linh nhập khẩu nó 100% từ Mỹ nha anh chị và nhiều anh chị là hỏi linh thế này thế tại sao ở trên này lại bằng tiếng Việt thực ra đây là một cái tờ giấy à, dán có nghĩa là khi hàng nhập khẩu đưa về Việt Nam hàng nước ngoài mà nhập khẩu về Việt Nam thì chúng ta phải buộc luôn luôn phải dán bằng tiếng Việt nhưng chúng ta bóc cái tờ giấy này là đó là hoàn toàn bằng tiếng Anh các bạn à, nên là vì đây là sản phẩm nhập khẩu nên buộc phải dán bằng tiếng Việt ở trên này bởi vì nhiều anh chị hỏi là ồ tại sao hàng này là hàng nhập khẩu từ Mỹ mà lại có thể bằng tiếng Việt à, nếu mà chúng ta ở đây này lấy đây là link rõ ràng là dán bằng giấy à, có nghĩa là hàng này nó hoàn toàn bằng là xuất khẩu nhập khẩu từ Mỹ về có là được sản xuất tại Mỹ và tất cả một cái tiêu tiêu chuẩn của Mỹ hết và về Việt Nam buộc lên phải dán bằng tiếng Việt và phải làm bằng tiếng Việt bởi vì sản phẩm này phải qua Bộ Công Thương và qua Bộ Y tế à, kiểm duyệt về chất lượng về sản phẩm rồi lúc đó Linh mới được bán ở trên thị trường Việt Nam à, và vì giá của sản phẩm này linh bán với một cái giá nó là bán gần như là bằng giá vốn và linh không hề có lời ở đây nên là chúng ta sẽ hy vọng là anh chị chúng ta à, trả cái phí ship đó bởi vì linh sẽ sẵn sàng ship hết trên toàn quốc của chúng ta và khi chúng ta dùng cái sản phẩm này chúng ta thấy ok thấy rằng là shop của linh bán là sản phẩm là chất lượng sản phẩm uy tín thì lúc đó anh chị mới mua ủng hộ linh tiếp thì lúc đó linh mới có thể kinh doanh nó bền vững được và linh đưa cái hình ảnh của mình ra đây có nghĩa là linh phải bán những hàng tốt hàng chất lượng thì linh mới có thể tồn tại được trên thị trường bởi vì bây giờ trên thị trường nó hàng giả hàng kém hàng chất lượng nó rất là nhiều và khi chúng ta có thể thấy ở đâu đó với những cái giá nó rẻ hơn mà so với linh bán thì Linh tin chắc rằng đó không thể nào đó là hàng của công ty được bởi vì hàng công ty Linh nhập khẩu trực tiếp về công ty đã qua tất cả mọi thứ đã giảm hết tất cả mọi chi phí rồi nhưng nó vẫn là phải là giá đến 350.000 đồng nếu chúng ta mua từ hai tip còn một tip phải là 500.000 đồng ok và một cái điều cuối cùng mà Linh muốn à, chia sẻ với anh chị nữa là có nhiều anh chị à, hỏi Linh là tại sao cái sản phẩm này khi mà anh chị tra kèm mã vạch thì lại không có thì Linh muốn nói rõ với anh chị rằng là sản phẩm này là không có bán ở các siêu thị bởi vì đối với sản phẩm cái công ty mà Linh nhập khẩu đây là họ chỉ bán trực tiếp từ công ty đến người tiêu dùng luôn thông qua con đường đó là online hoặc là thông qua một cái đại lý rồi có là họ bán thẳng trực tiếp đến người tiêu dùng luôn nên chính vì trực tiếp đến người tiêu dùng nên họ không bán thông qua một cái kênh trung gian nào khác nên đó là lý do họ không có mã vạch mà họ chỉ có mã vạch đó là mã vạch nội bộ nên chúng ta muốn kiểm tra mã vạch này thì chúng ta phải gọi trực tiếp sang đến tại công ty ở tại Việt Nam hoặc là công ty ở bên Mỹ để chúng ta tra mã vạch thì lúc đó họ sẽ cho chúng ta về con số còn nếu chúng ta tra ở trên mạng thì các mã vạch nó không đúng và ai đó mà nói rằng là sản phẩm này có mã vạch thì đó là hoàn toàn nó không chính xác bởi vì hàng này là hàng linh nhập khẩu trực tiếp từ công ty và mã vạch là chỉ có mã vạch về nội bộ thôi ok anh chị à, và chúng ta để có hàm răng trắng sáng hết sạch vi khuẩn hết sạch về sâu răng rồi ờ, có một hơi thở thơm to thì hãy comment tên, số điện thoại và link sẽ ship hàng đến cho anh chị. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.